vâng vâng ừ. mồi bé bé thôi nhá vâng, vâng, bọn ngoài kia nó đang chơi nó đấy ừ. đây chị lấy cũng bài u bài ở đây nhiều thế nhà chị nhà chị chỗ nào có bài vì chị chơi suốt đấy mà làm lấy bộ bài thế nào đây đây bí đây ừ, bây giờ em hướng dẫn chị xem mà chơi đơn giản thôi dạo này thua nhiều quá ví này như ví bình thường mà ờ, à. đổi bài bình thường luôn chị nhìn nhá ừ. bài là bài bình thường đúng không thì mình chỉ cần đặt tay thế này đặt hút vào à thế à đấy đặt hút vào luôn ừ, ừ. thì ví dụ như mình bỏ con quy ra mình mình nhớ là mình đã bỏ quy vào rồi rồi ok thì ván sau ví dụ như là lên ván bài khác là à, ờ, carry chẳng hạn này ừ, ừ. đúng không carry át chẳng hạn thì anh chị có thể bỏ con át, con ri vào hoặc bỏ con ừ. át vào ừ. cũng được nếu bỏ ri vào thì là nó ra quy thì nó là quy ca át ok hoặc là bỏ con át vào thì nó ra ri ca. à đúng rồi. à, ok chị hiểu đây nhá thì cách bỏ như này này ừ, ừ. mình không phải là bỏ như này lộ mà mình cầm này ừ ngón tay này và cái lá bài nó che mất con bên dưới rồi mình để hở như này à chị hiểu chị hiểu đấy mình bỏ cái này phát này à. đấy nó đổi cho mình xong rồi đấy ờ, à, đây bây giờ thành JK này QK đây này đấy à, à nó hay thế ừ. à chị... Ừ, ừ, ừ, ok nhưng mà chị nói thật là cũng không quen lắm nó cũng hơi hơi ấy đấy hơi, hơi khoai đấy thì tập đi thôi em em có biết chơi liêng không chơi liêng là nghề của em đấy hay là chị bảo hay là em ra chơi em với chị chơi nếu mà chị cũng muốn gỡ lại bởi vì chị cũng thua mấy ngày hôm nay rồi thì ờ, chị em mình ờ, chia đôi 50 50 mà em ừ. thích gì chị chiều ui giời ơi em mua tiền nong quan trọng thật. gì đâu bán hàng là nó thật là chơi cái này thôi nhưng mà nó thật là trong mà chị ngon thế này cờ bạc ấy nó thật là cũng nó cũng chưa quen hiểu không thì thôi vâng thì... cái này ngon mà đi, dễ đi, chơi mà em đi sang ngoài kia em chơi với chị Hả? gì thì em hỗ trợ chị thì ăn thì mình chia 50 50 còn ờ, em muốn gì thì chị chiều nhá okay. chị chiều em được thôi tiền nong không cần đâu chị, bây giờ ấy chị tí ra bảo là thằng em con ừ rồi chị cũng con bảo cậu nhỉ bảo thì mọi người hỏi là ai thế ra em với chị chơi một bài thôi nhá em bảo là thằng em con cậu nhá vâng thì vừa nãy chị bảo cái gì rồi đó thế ok ok thế đi nhá bộ bài này gì bài bài nào cũng được ừ ok vâng. ok đi để từ từ em bỏ cái bài ra đã cục bầm một triệu này xong chưa rồi thế này thì cốc cái này cục luôn đi thế này thôi thằng em chơi cùng chơi với chị cái gì vậy ấn cái thằng này thì nó là anh anh em với nhau chị em em là em con cậu của chị nó làm gì em con cậu em thì ở quê mới lên đây đâu có tiền chơi có vào chơi luôn không chơi luôn thì hai chị em nào chơi vào ngày em đánh một bài thôi đấy vâng hai em đánh gì lại đi chưa lại đi Vâng, rồi. Vâng. Hai, chị em lấy một bài thôi nhá. Mới ở quê với em đã chơi bời rồi, tiền bạc không có thì cũng đợi đi về đi. Cúp đi. Ở quê thì Ok lui ra anh lui ra lui ra tí nóng đấy nhỉ. Có đúng em không? Đây. Em con cậu không nghe này? Em con cậu mà anh. Thằng em. Cái à một triệu à? một triệu thôi. 1 à, triệu Hai chị em chơi chung nhá. Đó bài bài con này. Em với chị chơi chung. Đó rồi, tịt mất. Cuối chỗ này. hai triệu cân. 2 triệu cân đấy 2 triệu cân á được nhỉ hai thêm năm đi nhé hai này một hai ba bốn năm Lần này sao? Đây gà 1 triệu luôn. Ừ. To. Ở dưới quê lên mà mà, đánh kiểu ừ. mát tay đấy nhỉ. Quê mà. Các bạn có điểm gì anh ạ? Nhà kia kìa. Nhìn xấu xấu bẩn bẩn mà đánh kinh nhỉ. Thì thế rồi. Ăn đi. Làm gì đến mức xấu xấu. Đâu em kinh đâu bài em có điểm thật cho mới đánh như thế đi mới vào đỏ luôn nhỉ trừ lại 2 triệu cho mình bà phát đỏ luôn bà thưa thằng giải đen thằng em nó đến đấy. chơi cho đấy nó hai triệu thiếu một triệu rồi đây hai triệu rồi xong chia luôn hay như nào anh chia luôn cấp bậc à ok cắt cũng pin đúng rồi mới này em nói chung là ít chơi tụi em bọn em ở nhà quê làm rồi em đi làm rồi đi làm. nhà quê hay, hay, hay chơi ba cây gì ừ. chắc ít đánh niên như này đúng không đây. em chạy hải sản anh ạ ừ. Mới học gì anh ở quê có tiền đâu mà học thế quê đồ sơn hải phòng à vâng ờ, 2 triệu là cân đúng không ừ. đi làm với đồ sơn đó còn 3 triệu đi, ờ, em chạy hải sản chờ anh cân đánh chim mà? đánh đi bỏ rồi tổng năm em bỏ luôn ba bốn năm cân nhà đây. đấy ba triệu cân tôi bỏ rồi 6 điểm bài 7 bảy ăn đi anh bảy cơ mình thấy ông này cân mình biết mình thua rồi bảy thua hai triệu này một triệu này đây một triệu này chạy hải sản là chạy những có mực tươi gì ngon đâu đồ sơn anh thấy bảo mực đồ sơn ngon lắm mực với cua có đầy đủ hết anh à đã bảo là chạy lúc nào về cho anh cái số nhỉ anh uh, mua ít mực thích là vâng. ngay ba bốn ờ, năm anh em chia thân với nhau là cần gì là... em có nhiệt tình với anh không alo em em nói nhiệt tình là được rồi thế nhỉ đèn đấy hai triệu cân em hai triệu đấy cũng cân thế bác ở nhà gần đây không hả chị nhà cũng gần đây thế là nhà kia cân một căn nhà rồi tôi một cân đấy bài cân đặt thôi bảy đồng hồ đẹp đấy sáu bảy đẹp kia bảy kia đó phải chị em rồi đâu đồng hồ đẹp nên cho em cái đồng hồ này cho em mà đeo thêm cứ chơi thắng đi thì muốn gì chiều ờ hả anh đi ôi anh mười mười chín mười ri à tôi dài gai này mình không quan tâm anh em này thế ảnh của chị hay bạn vàng chị đấy anh kia ra đi cô bích ừ tập trung chuyên môn thì tí mà ờ, thua gái hải gái hải phòng ờ, thì cũng có tiếng lắm đúng không ăn chơi nhảy múa ăn chơi nhảy múa nha gì cũng bắn đấy à hải phòng là không lòng vòng đúng không từ trai lẫn gái tịt luôn được tịt vẫn có tiền bao nhiêu sao thằng em cân có ra cái bò à, à cân chưa đây này cái cái này là thêm một thêm hai ba chạy thêm bao nhiêu cũng chạy thêm 5 triệu 4 điểm 7 nhà kia kìa 5 triệu á thêm 5 đấy 3 4 triệu 5 triệu cân nghe chưa bỏ rồi 7 điểm qua ăn rồi đi 8 ui trời 9 này này 9 điểm hôm nay có 7 điểm bộ 8 đọc thế bịp vào qua đấy là 8 ăn, ăn được hay thua em thua thua nhiều qua anh được có gần trăm thua sơ sơ hơn thế anh cho thằng taxi mấy Vâng, phải anh cho tiền nó đúng không? 2 triệu này. 2 triệu này. Cho nó 1 triệu à, taxi 1 triệu à? Thừa thừa không? Qua tháng này tiếp cho nó 1 triệu. Cho taxi triệu ngon đấy. thế. Taxi hôm qua được trúng bánh. Taxi. Giờ chỉ đi làm taxi thôi là ngon. Chưa. Taxi giờ không ăn thua đâu sang đắt chị. Một nhà mấy nhà nhỉ? 5 nhà trên hỏi đi đi trên hỏi đi đi hai ba bốn năm ẩm cứ ẩm không ẩm lên đi ẩm gì ẩm leo đi ẩm cái gì cái đền bài cái chắc ăn chị lên bài thôi để chị lên ờ, ừ, hai triệu là cân này đúng không một triệu này hai triệu cân này thêm hai triệu rồi đánh nhau cho vỡ mồm đi bốn triệu cân đúng không cân thôi rồi không anh bốn triệu cân này có cái móng tay này ông cắt đi để dài này <laughs> mấy triệu là con hả anh bốn triệu ba là bảy tổng bảy đánh to đấy nhỉ tùy nhìn bài mà đánh một tập trung hai, đánh ba bốn năm sáu bảy con người đã tính sau ở đây bảy triệu cân à ừ tôi cầm với cái mà sáu triệu cân năm đôi năm đôi giờ này năm là cân thôi cân cân thôi gì mình thêm ờ, vừa ba thêm bốn bốn là cân đúng không đúng rồi một hai ba bốn triệu là cân đây nhá bốn triệu mấy triệu là cân bốn hai ba nhưng nhen giờ mấy triệu là cân nhỉ năm sáu nhà đấy từ từ bảy à anh còn thêm nữa à chín chết rồi còn 10 triệu khác yếu ra viên em 10 triệu là cân đúng không chết rồi kia đấy kìa ông kia gì đó rồi bỏ rồi 7 điểm mình đánh dài triệu nhà này 10 triệu cân 10 triệu cân 7 điểm bỏ lên 3 4 ăn cơ ra đấy được à 7 8 9 10 10 thêm 10 ừ, ăn cơ cái này Ôi giời, thế là nhà này có thêm không? 10 thêm 10 Nhà à? này cân, tay cân thôi vừa này cân à? Vừa nhà này cân thôi Nhiều thế không đủ tiền nó 10 thêm 10 10 thêm 10 thêm nhỉ Đây kia, yếu thì ra biên Yếu thì ra biên này Nặng xem đã, xem nó có lên không đã ừ, đánh bài á thì phải nặng vừa nãy em nặng thấy hai con đẹp anh hiểu không đẹp kia thì làm sao đánh anh em chơi tay từ từ không có việc gì phải vội vàng à Mới... em ở quê em nó đánh kiểu thế quê 20 triệu cân à ừ. to quá to quá nhỉ một yếu ba ra biên đi ba bốn mất thời gian quá sáu bảy tám chín mười một hai ba bốn năm sáu mười bảy mười tám mười chín 20 cân này cân nữa gì một hai ờ. ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thêm mười nữa ông này dạ, ba ba chục bài đánh được không gì bây giờ mà bỏ dạ, hai 20 là cân đúng không hai mươi là cân này một hai đấy ai có tiền không nhỉ? Ai có tiền không? Chị, chị đứng ra vay nha Chị đứng ra vay thì em bơm cho 9 10 11 12 13 14 15 chị vay bao nhiêu 30 triệu 9, 30 triệu 20 này em anh triệu rưỡi nhá còn 20 khác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nhanh này bỏ rồi à? Bỏ rồi 12 13 14 15 16 nghe mấy điểm bỏ? 18 19 à? vừa khít này còn 20 khác 20 à thế rồi nha cái đẩy 10 triệu này bỏ ra bỏ ra tổng 30 cân cân đi 30 đây 30 triệu cắt chiều rưỡi nhá ok đây cắt trước rồi chị đứng ra vay cho nó nhá. Nhà này sao? Thôi rồi không phải đếm rồi chứ. Nhà này vào 30 đấy. Chị nhá, chị. Bây giờ anh hết tiền rồi thôi để em cân. 20. Chị để em cân thoải mái đi. Ông ông này bắt tôi tôi chuyển khoản luôn thôi. Thôi. Ông này bắt tôi hai chục tôi chuyển khoản nữa. Cứ từ từ. Hai chục vẫn cắt một triệu nữa như hồi nãy nhá. Ừ. Cứ từ từ để xem nữa. Xem tình hình thế nào. Cắt tiền cân thôi. Đấy, tôi cắt em có được thêm không? Anh hết tiền em được thêm không? Ờ cứ đánh thoải mái. Hai chục anh thêm hai chục đúng không? Đúng rồi, thêm hai chục chứ. Hai chục em lại thêm lại 10 triệu này, tổng 30 này. Cắt triệu rưỡi. Ok. Tổng 30. Tổng 30 là tôi thêm 10 triệu là cân 10 triệu là cân Phải cân thôi. Một, Nhà kia cân thì cân nốt đi. 3 Cân như sao cân. 6 cân. Vâng. Nào cân cân hết đi nào. 9 10. À, đúng hàng gặp hàng rồi. 6 7. Ai chắc cũng liên rồi. 9 10. Đúng còn 500 000 cân. Cân như đặt thôi. 9 10 gì? 7 8 9 được chưa? 7 8 9 7 8 9 được xem nào ăn được anh không anh nhật ngửa mẹ đi chết chứ còn sao dạ, dạ, dạ. ui may quá chị ơi ui may quá chị ơi may quá may quá anh đuổi thế may quá như lại tôi ba chục nhá vâng vâng em gửi vâng, anh ba vâng, chục vâng. đây tôi tôi anh cân đi không cân anh cứ đuổi thằng này đỏ thế ba năm đánh hết mình như một phút lên coi em tưởng anh là tầm chín mười gì thôi thì phải văn bài em bảy tám chín em biết tiếng đấy là dễ thua rồi